nở ngành xanh ngọt nước có nguồn bể cả sông sâu trường mời đông gốc là tiếng tổ ân sâu kiết ngày lành cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên Tiểu quy sao trăm mơ khe ngàn suối dồn đi vào một sông thần văng vặc ngàn thu nhớ câu âm thủy hiên xưa ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao không gốc cửa đồ vững sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi chấm anh ngày nay nước tiếng hương dành ngày nay nức tiếng thơm danh ơn hai vun sợi cho cành nở hoa giáng gọi sơn ni hà tâm tu đức giang thần vũ trụ bao na lúc tiền sáng dọi lòng ta ơn ni dòng xưa mẹ công cha ai tài ngóng ta ơn như dòng xưa mẹ công cha ai tài thuyền gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây cỏ cành nhớ subscribe cho kênh Ghiền Mì nhờ ơn có tổ như cây có cành tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bể dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa trăm năm một cuộc bề dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai chim không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên ruột dối từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền gia tân hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phủ chơi miền giang tân lâm xứ sở dọc trầm hoàn cơ mộ tu hương u buồn hiếu cách dương quan tàu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng muôn đời rừng mưa ra thảo hương hoa đào kinh lễ dâng lên này trời tây trúc tỏa sen chỉ xin chắc giang về biển dương gian sắc sang về miền dương gian thăm con cháu thăm nhi làng xóm cũ thăm phố phường dòng nghề họ gần xa nơi ăn trốn ở trong nhà khi thời phù hộ khi đã mừng vui giấc mộng chiêm biết là người hiền hiện viết thư nhang khấn nguyện tại sao có công ở tại lòng ta không nghi mà cũng nghi có ấy là phép thân dục bao lần tụ tán nước bể đông nghi với cạn ai hay có thì có tự mày mày không ngờ thì là thế dòng cũng hết khác đi rồi Con ờ, biết chi đâu muốn sang ờ, Ta phải bắt cầu Muốn ăn quả ngọt Bao nhau vun trồng quả ngọt bao nhau vun trồng nay hóa phật kỳ công ơn đức tâm lòng thành lễ bạc kính sân giải bày mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ lai lâm độ chỉ con giải bày mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ Lai lâm độ chi điều quý sao trăm khe ngàn suối dồn vào một sông ơn tổ tiên vun trong công đức tụ tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ cầu âm thủy xưa ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao không khóc cờ đồ vứt sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi chấm anh ngày nay nước tiếng hương dành ngày nay nức tiếng thơm danh ơn hai vun sợi cho cành nở hoa giang gọi sơn ni hà tâm tu đức giang thần vũ trụ bao na lúc tiền sáng dọi lòng ta ơn ni dòng xưa mẹ công cha ai tài lòng ta ơn như dòng xưa mẹ công cha ai tay thuyền gặp gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây cỏ cành nhớ ơn na bành tổ ca nhờ ơn có tổ như cây có cành tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bể dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa trăm năm một cuộc bè dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai chim không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên ruột dối từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền gia tân hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phủ chơi miền giang tân lâm xứ sở dọc trầm hoàn cơ mộ tu hương u buồn hiếu cách dương hoàn tâu tiên liền lâu di đà phật Задумча. Câu chất bà ma bái nhật đồng thần thông khoảnh khắc kim cương tiếng đồng thần vui tươi hoàng tỷ cầu kim cương bạch tây thủy kim cương xích thanh hóa kim cương bạch thuế thái kim cương tỷ nguyên thần kim cương đã thần lớn tiên cương phong hỷ đại thông chi thắng phật tề thiên huyền thiên đô thiên đại thanh đâu chiến thắng phật sắc na sai thật nhị nguyên ương hành thiện thật nhị công tào pháp quan thật bát âm lộc giả an chất thể thiết thủ địa thủ thoại thủ đẳng chú đi qua dưới nguyện khó cả đàn tràng tỷ ra họ không sai thật thân giúp tiện thành đức quyền dương chân thủ đảng vi chối tả hưởng trinh toàn hành ta tới cửa xét tứ thôn bắc tổ kim cương trừ chúng quỷ tứ thiên vương tương trực tả binh đội đông thần thủ bả bản trung ngoại bản đi bảo tông quý đông hải thượng quân phật sắc hạ vẫn phản tình nai tử phi phong cấp như luật lời quý mình kim cương tiếp sư chúa a mật lì đế đại minh vương bất quý bản thể hổ ra cha rất nhiều mà bố nhất chỉ thằng phục ma vương như thời thuế phá hoàng ngàn lòng đức chỉ cầu tài điều tiếng nhân vật bình an tâm cấp cấp như tây phương nam chấn nam chấn xa sắc thiên la tài vượng văn ngô khai đỉnh các hoàng bản hương đương ngô giả tử nghịch ngô giả vong dục độ ẩn nấu chạm sát bất tường nguyện cư bản biên hưng long hưng thịnh lần tài vượng biến cao cấp như chip vai đeo gùi lưng dắt dao quay dườm già cô vấn hài ngao du khắp bản mường nóng tiếng vui thú chơi mường vang mường động